Hello, xin chào tất cả các bạn. Không biết là bây giờ các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi tối ngày hôm nay hay chưa? Nếu như các bạn đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhá. Ok không? Xin chào các em. Các bạn ơi. Hello, xin chào các bạn. Hiện tại chị đã đang có mặt ở đây rồi và nếu như các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong phần phát trực tiếp này thì hãy nói đây cho chị biết nhá. Xin chào các em, xin chào những bạn đầu tiên đã vào xem phần phát trực tiếp này. Xin chào Khánh ca Rồi các bạn ơi, ngày càng nhiều bạn đang vào xem phần phát trực tiếp này Ok, xin chào Thúy Trúc, xin chào em Xin chào các bạn Rất vui vì buổi chiều tối ngày hôm nay lại được quay trở lại cùng với các em ở trong phần phát trực tiếp này Xin chào, xin chào các em, xin chào Tâm Xin chào Trà Giang Các bạn đã biết thông tin gì chưa? Ok, xin chào Lan Anh Đợi mọi người một chút xíu nha tối qua ăn gì Xin chào Văn Việt, xin chào em, xin chào các bạn Ok, xin chào Nguyễn Thanh Trúc, xin chào em Xin chào Nguyễn Thư Rất là nhiều bạn đã lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị, buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với chị rồi đúng không nào? Hiện tại thì ở trên lớp các bạn đã học đến những tác phẩm gì rồi? Hiện tại thì ở trên lớp các bạn đã học đến tác phẩm gì rồi? À, học nghị luận xã hội đi chị à Ngày hôm nay chị Hiên lại muốn giới thiệu cho các bạn về cái cách để chúng mình có thể học Bằng sổ tay văn học cơ Thế nên trọng tâm của chúng mình sẽ hướng vào nghị luận văn học các em nhé Ok, xin chào Trà Giang, xin chào em Xin chào Lan Thanh, xin chào các bạn Làm điều mình luôn luôn mong muốn dù đây khi hay khó Ok, xin chào các em nhé Đợi mọi người một chút xíu Rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay Được không nào? À, các bạn vừa mới đặt sổ tay à Có một cái thông tin rất là hot Không biết là các bạn đã biết chưa Đó chính là nếu như các bạn nữ mà đặt sách ở trong buổi ngày hôm nay và ngày mai là ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 3 thì chúng mình sẽ được free ship cộng với đó là các bạn sẽ được tặng một cái bookmark rất là xinh xẻo như thế này. Đó chính là nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tạo ra một cánh cửa cho chính mình, được không ạ? Chúng mình sẽ nhận được một cái chiếc bookmark rất là xinh như thế này. Đó, thế nên là các bạn nữ thân yêu của học văn chị Hiên ơi Nếu như bây giờ mà bản thân các bạn đang muốn đặt sách thì đây sẽ là cái cơ hội rất tốt cho các bạn đấy Bởi vì các bạn sẽ vừa được tặng bookmark và các bạn cũng sẽ đồng thời nhận được một cái gói ưu đại đó là chúng mình sẽ được free ship luôn đấy Ok không nào? Rồi xin chào các bạn Đúng rồi, Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn về bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh nhá. Đây cũng là một trong số những bài thơ mà các bạn đang học đến này hay sao? Đây là một trong số những bài thơ mà các bạn đang học đến à Chị em mình sẽ cùng nhau xem về bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh nhé. Đây chúng mình sẽ cùng nhìn vào đây ạ Bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh Các bạn có thể nhìn ở đây, ok chưa nào? Bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh Chị em mình cùng bắt đầu nhé. Chị em mình, chị em mình cùng bắt đầu nhá Vẫn được tặng bộ mở bài và kết bài bình thường nhá Lan Thanh nhá, nếu như mà em đang muốn đặt sách thì chắc chắn đây sẽ là một trong những cái cơ hội rất là tuyệt vời cho bọn em đấy, cho các em đấy. Ờ, mỗi ngày chị sẽ hướng dẫn một cái tác phẩm và nếu như các bạn muốn có chọn bộ cái tác phẩm đấy thì các em có thể tham khảo cái cuốn sổ tay văn học này, bộ sổ tay văn học của chúng mình nha. Ok chưa nào? Rồi còn ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng bước vào một bài thơ Đây là cái khoảnh khắc chuyển giao vô cùng kỳ diệu của đất trời Không biết khi học sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh thì các bạn nhớ đến chi tiết gì Nhưng đối với bản thân của chị thì có lẽ chi tiết khiến cho chị ấn tượng nhất đó chính là một cái chi tiết Một cái giải mây mà đang vắt ngang giữa mùa hè và mùa thu Ôi cảm thấy cái khoảnh khắc đó, cái giây phút đó mình nhìn thấy nó tuyệt diệu một cách kinh khủng luôn ấy Rồi chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá À Em mới học bài viếng lăng bác à Ok, chị sẽ hướng dẫn ở trong phần phát trực tiếp tới thôi Nếu như mà các bạn mong muốn Ok chưa ạ? Được không các em? Rồi giá hai cuốn sao Bộ này là bộ bao gồm 3 cuốn em nhé Và giá của ba cuốn này là 299.000 cho cả bộ Ngày hôm nay đặt thì các bạn sẽ được free ship đấy Thế nên là nếu như mà các bạn đang cần một cái bộ sách để các bạn ôn Thì ngay lập tức đặt sách ngay đối với các bạn nữ Ưu ái cho các bạn rất là nhiều luôn đấy Đã thế lại còn được tặng thêm một cái bookmark siêu xinh xẻo Để mình có thể kẹp khi mình đọc đến đâu, mình học đến đâu Ok chưa ạ? Rồi chị sẽ bắt đầu luôn khi tìm hiểu về một tác phẩm, bao giờ chị cũng nói với các bạn rằng hai phần kiến thức các bạn cần phải trọng tâm lưu ý bao gồm một là tác giả và hai là về tác phẩm. Thì ở đây chúng ta có những cái thông tin về nhà thơ Hữu Thỉnh như sau. À buổi sau chị phát viếng lăng bác đi ạ à. Ok Được rồi chị sẽ lưu ý cái lời đề nghị của em Để đáp ứng những cái lời đề nghị của các bạn nha Ok chưa nào Rồi đây là những cái ý chính cần nhớ về nhà thơ Hữu Thỉnh Đương nhiên là cái việc quan trọng nhất sau khi mà mình học xong Về một tác giả thì mình phải nhớ được thông tin về những tác giả đó rồi Đúng không nào? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này Nhà thơ Hữu Thỉnh sinh năm 1942 quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc là nhà thơ chiến là nhà thơ chiến sĩ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ và đặc điểm thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh đó là sự ấm áp tình người và giàu sức gợi cảm. Ông viết nhiều viết hay về con người, cuộc sống ở nông thôn và viết cả về mùa thu nữa. Không biết từ bao giờ thì mùa thu đã trở thành một trong những đề tài bất tận mà rất nhiều những người nghệ sĩ đã lựa chọn để đưa vào trong những vần thơ của mình. Chúng ta từng biết tới bài Tiếng thu của nhà thơ Lưu Trọng Lư với hình ảnh con nai mai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Rồi chúng ta có một cái chùm thơ thu rất nổi tiếng của tác giả Nguyễn Khuyến. Để rồi, nhà thơ Hữu Thình cũng kịp thời ghi lại một cái khoảnh khắc vô cùng tuyệt diệu của đất trời khi chuyển giao giữa mùa hạ sang mùa thu. Đó là khoảnh khắc sang thu và được truyền tải qua một cái bài thơ cùng tên như thế này. Ok chưa ạ? Rồi đây chị có một cái đoạn văn khái quát về tác giả Hữu Thình. Các em có thể tham khảo. Chúng mình tham khảo và chúng mình luyện tập Chị nghĩ rằng là một trong những cái rất là quan trọng đó là bên cạnh việc chúng mình tiếp nhận kiến thức xong thì chắc chắn là bản thân các bạn sẽ cần phải có thêm những cái lưu ý về việc là mình có thể luyện tập viết những cái đoạn văn về tác giả để cho cái lời viết của mình được thuần thục hơn và trôi chảy hơn. Ok chưa nào? Thì cái phần này chúng ta có thể sử dụng cho phần mở bài Sử dụng cho phần mở đoạn Hay là sử dụng cho cái luận điểm một Nếu như các em bị yêu cầu viết bài văn Được giao yêu cầu viết bài văn Là chúng mình cần phải phân tích bình giảng về một Chúng ta cần phải phân tích hay là cảm nhận về một cái phần nào đó trong tác phẩm Một cái phần nào đó liên quan tới văn học Ok chưa ạ? Thì ở đây chúng ta có những nét về nhà thơ hữu thỉnh như sau Hữu Thỉnh là một nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thơ ông mang đậm dấu ấn về quê hương, đầy hoài niệm, thường lấy người mẹ, người vợ làm nhân vật trung tâm. Thơ Hữu Thỉnh không ồn nào, cao giọng mà luôn lén mà luôn nén lại, lắng xuống dù dòng cảm xúc luôn mãnh liệt rào rạt. Với Hữu Thỉnh, thơ là cuộc sống có đủ các cung bậc cảm xúc về con người, thơ là kinh nghiệm sống. Ông nói thế, nhưng bản thân mỗi người đọc đều tin rằng thơ là tâm hồn của Hữu Thỉnh, một tâm hồn đa mang, đa cảm của một người nông dân, một người lính và một người thi sĩ. Ok chưa ạ? Rồi chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang những cái thông tin khác trong bài thơ này của nhà thơ Hữu Thỉnh nhá. Đây là về hoàn cảnh sáng tác. Đương nhiên là khi mà bắt đầu học về một tác phẩm thì các em sẽ phải trọng tâm vào cái phần này rồi Đúng chưa nào? Chúng ta sẽ trọng tâm vào hoàn cảnh sáng tác Thì bài thơ này đây ạ, à, thời gian ra đời năm 1977, in lần đầu tiên trên báo Văn nghệ và in lại nhiều lần trong các tập thơ. Văn bản này được rút từ tập Từ Chiến Hào đến Thành phố của nhà xuất bản văn học vào năm 1991. Ok chưa ạ? Các bạn ơi, các bạn các bạn có có nhớ những cái thông tin này không? Đối với những bạn vừa học xong sang thu Các bạn có nhớ những thông tin này không ạ? Hãy phản hồi lại cho chị với Các em hãy phản hồi lại cho chị với Nào Các bạn hãy phản hồi lại giúp cho chị với Sao ạ? À? Các em, các bạn, các bạn có còn nhớ thông tin này không? Các em có còn nhớ thông tin về hoàn cảnh ra đời của bài thơ Sang Thu không? Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe Sương trùng trình qua ngõ hình như thu đã về Sông được lúc rành ràng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu Vẫn còn bao nhiêu nắng Các bạn ơi có thua không ạ? Có nhớ cái phần này không ạ? à em mới học đến viếng lăng bác thôi à Chưa học đến sang thu đúng không? Ok, nếu như những bạn nào chưa học đến sang thu thì đây sẽ là cái phần kiến thức mà chị vừa cung cấp cho các bạn để các bạn có thể chủ động trong cái việc học của mình nhá. Ok chưa nào? À, khi mà tâm sự về gì ạ? Khi mà tâm sự về bài thơ này thì Hữu Thỉnh có chia sẻ như sau. Đây là một trong những mùa thu đầu tiên của người lính vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nếu như họ là lính trong thời chiến, họ mới hiểu được rằng đôi lúc chúng tôi đã rất mong trên đầu không có tiếng máy bay, dù chỉ để được đi, dù chỉ để được đi tắm giặt, đi hái rau hoặc tranh thủ đọc vài trang sách mà cũng không có. Suốt ngày người lính trong thời chiến phải đối diện với tiếng súng nổ, tiếng bom rơi và cả tiếng động cơ phản lực. Chính vì vậy mà có lúc nào đó không phải lắng nghe những âm thanh ấy thì quả là quý giá vô cùng. Ok chưa ạ? Chúng ta đọc cái phần này, chúng ta biết cái phần này để chúng ta hiểu thêm về tác phẩm. Khi mà chúng mình hiểu thêm về tác phẩm rồi thì cái việc các bạn phân tích về tác phẩm cũng sẽ hay ho hơn rất là nhiều đấy. Thì đây là một cái lời khuyên của chị dành cho các bạn nhé. Được không nào? Thể thơ của chúng mình là thể thơ năm chữ hay còn gọi là ngũ ngôn. Ok chưa ạ? Mạch cảm xúc và ý nghĩa nhan đề thì cái phần này các bạn sẽ tự chủ động tìm hiểu ở trong sổ tay văn học nhá. Ok chưa nào? Rồi, Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đến với cái phần phân tích luôn Các bạn biết không ạ, à, ở trong phân tích thôi, cảm nhận và phân tích thôi, Thì một trong những cái vô cùng quan trọng mà chúng mình cần phải lưu tâm Đó chính là chúng ta phải làm rõ về bố cục của bài thơ này Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy Đối với những bạn nào muốn đặt sổ tay văn học cái cuốn mà chị đang dùng ở đây á Thì các em có thể chủ động nhé Các em có thể chủ động nhắn tin được không ạ? Các em có thể chủ động nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên Các anh chị sẽ trực tiếp tư vấn cho các em nha Được không nào? Rồi Đây là cái bộ sách nhận, nhận được phản hồi rất là tốt từ các bạn đây Rồi Chúng mình sẽ chia bố cục của bài thơ sang thu Bao gồm 3 phần nhá Được không ạ? À? Phần số 1 khổ thơ thứ nhất Đó là gì đây? Nội dung Những tín hiệu giao mùa Nội dung của khổ thơ thứ hai Thiên nhiên ngả dần sang thu Và nội dung của khổ thơ thứ ba Suy ngẫm về cuộc đời Ok chưa ạ? Ok không nào? Đây, rất là rõ ràng và mạch lạc cho các bạn Rất là rõ ràng và mạch lạc cho các em Các bạn đã nắm được chưa? Cái phần chia bố cục này là quan trọng lắm luôn đấy nếu mà các bạn không chia được bố cục là các bạn sẽ rất là khó để có thể phân tích một cách kỹ lưỡng đấy rồi chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại bài thơ San Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh nhá. Chỉ có ba đoạn rất là ngắn gọn và cũng cực kỳ dễ nhớ thôi. À chị ơi em phải đi học thêm rồi. Ok Lan Thanh nhá. Cảm ơn em, cảm ơn em nha. Một lát nữa về xem tiếp nhá. Rồi, như thế này. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa Sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi ba đoạn thơ tương ứng với ba nội dung 1, 2 và 3 Ok chưa ạ? Sau khi đã phân tích xong, sau khi đã chia cái bố cục xong Chúng ta sẽ bắt đầu vào phần phân tích cùng với nhau nhé Thì các bạn có thể thấy là một trong những cái ưu điểm của cuốn sổ tay văn học này Các em nhìn qua là các em biết liền Đó là chúng mình sẽ có cái phần thơ và một phần gì đây ạ Một cái phần chúng ta gạch ý chính ở đây Và ngay sau bên này sau khi gạch ý chính xong Chúng mình sẽ có một cái phần để viết mẫu ở trong này Thì đây sẽ là cái đoạn viết mẫu của chúng ta Được không? Chị sẽ không nói về ý cùng với các bạn nữa Mà chị sẽ đọc cho các em tham khảo một cái đoạn chị đọc gì ạ Chúng ta viết mẫu ở trong này là như thế nào nhá Để xem là đối với những cái phần viết mẫu Thì được sử dụng như thế nào Chúng ta có thể phân tích như thế nào À bộ sổ tay văn học này thì bao gồm chính xác là ba cuốn các bạn nhá Chính xác là ba cuốn Một cuốn là về thơ tất cả những cái tác phẩm thơ Một cuốn là về tất cả những cái tác phẩm văn xuôi Ok chưa ạ? Một cái là về tất cả những tác phẩm thơ Một cái là về tất cả các tác phẩm văn xuôi Và một cái là về các tác phẩm trung đại các bạn lưu ý giúp chị nhá Vâng chị đọc thử đi ạ <laughs> Đây có cần chị phải phân tích ý cho các bạn không Có cần chị phải bóc tách các ý cho các bạn không nhở Sao ạ? Chị có cần bóc tách các ý cho các em không? Nếu như mà các các bạn muốn là chị ơi chị bóc tách ý sau đó chị mới viết mẫu được không thì chị sẵn sàng thôi. Được không ạ? Nếu mà các bạn muốn là chị sẽ bóc tách ý xong rồi xong rồi bắt đầu chị sẽ đọc đoạn mẫu thì chị sẵn sàng thôi. Thế bây giờ là để xem yêu cầu cái nhu cầu của các bạn như thế nào đã nào để xem nhu cầu các bạn như thế nào có cần chị bóc tách ý không hay là chỉ cần chị đọc mẫu thôi là ok rồi có cần chị bóc tách ý không ạ à có ạ à, đúng không ok vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào đây nhé bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe sương trùng trình qua ngõ hình như thu đã về chúng ta có thể thấy rằng bốn cái câu thơ này là bốn câu thơ nói về những tín hiệu giao mùa và tín hiệu giao mùa ở đây là chuyển giao từ mùa hạ sang mùa thu. Không biết đối với các em thì như thế nào, nhưng mà đối với chị thì cứ nhắc đến mùa thu lại là một cái mùa gì đó nó bình yên lắm, nó dịu dàng lắm. Và trong bốn mùa thì mùa thu có lẽ là một cái mùa rất đặc biệt bởi vì là nó không có cái nắng đến gây gắt cháy bỏng như là mùa hạ. Nó cũng không mang trong mình cái lạnh đến tê lòng của mỗi đợt gió đông. Mùa thu mang tới cho chúng ta những cái cảm giác rất là dịu dàng và êm ái. Và trong cái giây phút chuyển giao này, chúng mình có thể nhìn thấy đây là những tín hiệu của khi tiết trời đang bước sang thu. Và là một cái khoảnh khắc thiên nhiên vô cùng đặc biệt đó là lúc Hạ vẫn chưa kịp đi mà Hương Thu thì đã lặng lẽ đến rồi. Và bằng cái tâm hồn tinh tế và nhạy cảm của mình thì nhà thơ Hữu thỉnh đã phát hiện ra những tín hiệu đầu tiên của mùa thu. Ok chưa ạ? Tín hiệu đầu tiên của mùa thu đó chính là hương ổi. Các bạn có thể thấy. Đúng không ạ? Bỗng nhận ra hương ổi mà. Đây là tín hiệu đầu tiên này. Đây là tín hiệu đầu tiên. Hương ổi đi liền với từ bỗng được không ạ? À? Đi liền với từ bỗng được đặt ở đầu câu Tạo ra một cái cảm giác như là Ôi, bỗng nhận ra Hương ngồi Ôi, kiểu cảm giác như là như nào ạ? À, rất là bất ngờ, đột ngột và ngỡ ngàng Của nhân vật trữ tình Nhân vật trữ tình gì ạ? Ở trong những cái cơn gió thoảng đó chợt nhận ra một cái mùi hương vô cùng quen thuộc Và đã tạo ra một cái cảm giác vô cùng đột ngột và ngỡ ngàng Được không ạ? Tiếp tục trong đoạn thơ này Chúng mình chú ý đến từ phả Phả vào trong gió xe Được không nào? Phả vào trong gió xe Nó diễn tả một cái làn hương ngào ngạt, sánh đậm và lan tỏa khắp không gian Tác giả đã lựa chọn là gió xe làm tín hiệu thứ hai cho khoảnh khắc giao mùa Vậy là tín hiệu đầu tiên là hương ổi Tín hiệu thứ hai là gió xe Tức là gió bây giờ rất là nhẹ nhàng Giống như là những cái cơn gió heo may thoảng qua ấy phải không ạ? À? Gió xe ở đây đây chính là ngọn gió heo may đặc trưng của mùa thu đất Bắc. Đó là một thứ gió khô và thoáng chút xe lạnh. Và đây chính là tín hiệu thứ hai báo hiệu là mùa thu đang về. Trong làn gió xe ấy làm dịu đi cái nắng oi ả à, gay gắt của mùa hạ, khiến cho làn hương ổi như sánh lại và trở nên ngọt ngào hơn. Và tín hiệu thứ ba chúng ta có ở đây đó chính là sương trùng trình qua ngõ phải không ạ? xương trùng trình qua ngõ Tín hiệu thứ ba ở đây chính là những màn xương Cảm nhận của tác giả có sự thay đổi từ khứu giác súng xúc giác Bây giờ chuyển sang thị giác Đúng không? Khứu giác là ngửi thấy mùi hương ổi mà Xúc giác ở đây là cảm nhận được gió xe mà Và bây giờ trực tiếp gửi chuyển sang khứu giác ở đây Thị giác ở đây đó là nhìn thấy hình ảnh xương đang trùng trình qua ngõ Tức là một cái chuyển động vô cùng chậm chạp Đúng không ạ? Nghệ thuật nhân hóa qua từ lái trùng trình Gợi ra một cái vẻ lãng đãng Một cái vẻ đợi chờ Như là cố ý chậm lại Lưu luyến của xương Được không ạ? Rất là hay luôn nhá Bài thơ này có những cái từ ngữ rất hay Và trước cái khoảnh khắc giao mùa ấy Thì tác giả đã chợt Giật mình và bối rối Phải thốt lên một câu rằng Hình như Thu đã về Bắt gặp gì ạ? Cùng nhắc lại những tín hiệu với chị nào đó là hương ngồi, đó là gió xe, đó là xương trùng trình. Đúng không ạ? Ui, <coughs> rất xin lỗi các bạn nhá. Đấy, đang kiểu sung ấy là sung. Đang kiểu sung ấy là sung thì lại lại lại hắt xì ơi. Có làm các bạn bị mất nhịp không? <laughs> rất xin lỗi các em nhé, Không tránh được, phản ứng tự nhiên thôi. <laughs> Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ thấy này. Đó là hương ngồi đó là gió xe, đó là hình ảnh xương trùng trình. Và nhà thơ Hữu Thình ở trong bài thơ này đã vận dụng tất cả những cái giác quan để có thể làm gì ạ? Đã vận dụng tất cả những cái giác quan để có thể thể hiện được rằng những cái tín hiệu mùa thu mà tôi cảm nhận được qua những cái giác quan của tôi là như thế nào. Được không ạ? Và cuối cùng đưa ra một cái câu kết luận hình như thu đã về. Hình như là một cái lối nói giả định phán đoán không chắc chắn với một chút nghi hoặc Nhưng lại rất phù hợp để diễn tả về cái cảm nhận mơ hồ trong cái lúc giao mùa này Không chắc là mùa thu đã đến hay chưa Thế nhưng nói thật là những cái tín hiệu đó nó đã khá là rõ ràng rồi đúng không ạ? Và kết hợp một loạt các từ như là bỗng này như là phả này, như là hình như này đã thể hiện một cái tâm trạng ngỡ ngàng, vui mừng, hạnh phúc của tác giả khi mà gì ạ? À khi mà trong cái giây phút vạn vật đang bước sang cái thời khắc giao mùa và phải khẳng định một điều rằng đây là một trong những cái phải phải là một cái nhà thơ nhạy cảm và tinh tế lắm thì mới có thể nhận ra được một cái khoảnh khắc bước sang một cái mùa khác nó kỳ diệu đến như vậy. Được không ạ? Bây giờ chị sẽ đọc cho các bạn cái đoạn văn viết tham khảo nhé về cái đoạn thơ này như sau. Nào chúng mình sẽ cùng tham khảo như sau. Nếu như trong thơ của Xuân Diệu, tín hiệu bắt đầu mùa thu là màu sắc mơ phai của lá vàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với với áo mơ phai dệt lá vàng. Thì tín hiệu bắt đầu mùa thu trong bài sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh lại là hương ổi chín trong làn gió se se lạnh. Các bạn thấy không ạ? Cái phần dẫn dắt rất là khéo léo Khéo léo được thể hiện ở chỗ là À nếu như nhà thơ này bắt đầu vào cái tín hiệu mùa thu là như thế này Thì nhà thơ này lại có một cái cách thể hiện tín hiệu mùa thu như thế kia Các bạn có thể bắt chiếc cái đó Các em có thể thử làm theo cái đó nhá Rồi Tiếp tục sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được nhà thơ phát hiện ra nhờ tín hiệu truyền mùa là làn gió xe xe nhẹ nhẹ mang theo hương ổi chín lan vào không gian một mùi hương đặc biệt của mùa thu ở nông thôn. Việt Nam, hữu thỉnh đã mang đến cho bạn đọc một cảm giác bất ngờ ngay dòng thơ đầu tiên. Bỗng là một từ thể hiện cảm giác bất chợt có pha chút ngỡ ngàng. Tại sao lại là hương ổi mà không phải là các hương vị khác? Người ta có thể đưa vào bài thơ những hương vị ngọt ngào của ngô đồng, cốm xanh, hoa ngâu, hoa cúc, nhưng hữu thỉnh thì không. Giữa tiết trời cuối hạ đầu thu, ông nhận ra hương vị thơm thơm ngọt ngọt của những trái ổi chín. Một mùi hương vốn dĩ quen thuộc mà có lúc nào đó bị bỏ quên, đã bắt đầu trở về khi chớm sang thu, để người đọc có cảm giác tưởng lạ mà quen. Hương vị thân thuộc của làng quê, hương ổi trong gió đầu mùa xe lạnh chính là sứ giả của mùa thu. Nó đến khẽ khàng trong... Nó đến khẽ khàng, kẽ đến mức nếu ai vô tình sẽ không thể nhận ra được. Câu thơ ngắn gọn mà có cả gió cả hương Có thể nói Hữu Thịnh đã có một phát hiện về khúc giao mùa thật tinh tế và đặc biệt Phát hiện của ông đã tạo nên một hồn thơ xứ sở đầy nét đặc trưng và thi vị Xong hai câu thơ đầu tiên Em ơi được không nào? Ở trên á là chị đã nói ý cho các bạn rồi Được không nào? Sau đây là cái phần mà diễn lại thành một cái đoạn văn thôi Thế thì như chị nói là để thiết lập được một cái bài văn hay thì chắc chắn là chúng ta phải có những cái đoạn văn hay rồi Hay là kể cả để thiết lập những cái đoạn văn hay thì chúng ta phải có những câu văn hay rồi Đúng không ạ? Thế thì cái phần chúng ta hoạch được ý ra là một chuyện Nhưng mà cái bài viết của chúng ta bao giờ cũng phải đáp ứng đủ hai yếu tố Một là phải có chất ý và thứ hai là chất văn Được không ạ? Thế nên là ở đây thì chúng ta đã vừa cùng với nhau hoạch ý xong Bây giờ chị lại cùng với các bạn đi qua một cái phần phân tích như thế nhá thì các em có thể chủ động các em luyện tập viết bây giờ còn hai câu sau của khổ thơ thứ nhất này sau làn gió xe lạnh mang theo ương ổi chín là làn sương mỏng răng mắc nhẹ nhàng, chuyển động chậm chậm nơi đường thôn ngõ xóm. Sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Màn sương thu hình như cũng muốn tận hưởng trọn vẹn hương thơm ngọt ngào và cái lành lạnh đầu thu nên nó còn đang trùng trình chưa muốn tan đi. Hai chữ trùng trình đã diễn tả rất nên thơ bước đi chậm chậm khi trở về của mùa thu. Từ lái trùng trình dùng rất đắt, đã làm toát lên thần thái của mùa thu, không vội vàng hồ hởi, mà luôn tạo nên sự mơ hồ, tạo nên sự dịa, tạo nên sự mơ hồ và mông lung nhất. Trùng trình còn là sự cố ý muốn làm chậm lại, lay động chậm lại, xương thu rung rinh lay động hay là sự rung động trong tâm hồn hữu thình. Nếu như từ bỗng bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên của tác giả thì khi mùa thu về thì từ hình như lại thể hiện sự phỏng đoán một cách mơ hồ của nhà thơ này. Hai câu thơ rất tinh tế và cũng thật đặc sắc, gợi lên sự mơ hồ của phút giây chuyển mùa. Không gian có sự hòa hợp trong hương ổi dịu dàng, gió thu nhẹ nhẹ và sương thu mơ màng tạo nên một ấn tượng đặc biệt khiến cho bạn đọc khó lòng quên đi được. Ok chưa nào? Các bạn ơi thì đó là một cái phần mà chị hướng dẫn các em ở trong cái cuốn sổ tay văn học này Chị biết là đương nhiên là các bạn sẽ cần rất là nhiều thời gian để bản thân chúng mình có thể thích nghi và học bằng một cái ấn phẩm mới nhưng mà chị cũng muốn là bản thân các bạn sẽ cho học văn chị Hiên cũng như cho chính bản thân các em một cái cơ hội như chị đã nói hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 ngày mai là ngày mùng 8 tháng 3 chào đón ngày quốc tế phụ nữ được không ạ thì chị đã dành tặng cho các bạn một cái món quà đặc biệt đó chính là free ship cho tất cả các bạn nữ đặt sách vào hôm nay và ngày mai và tặng thêm một cái bookmark rất là xinh xẻo như thế này để trở thành cái động lực và cái niềm may mắn dành cho các bạn trong năm nay chị rất hy vọng rằng là học sổ tay văn học có thể trở thành một người bạn đồng hành cùng với các em nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi phần phát trực tiếp của chị ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay và sớm thôi chị sẽ quay trở lại cùng với các em ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào. Chúc các bạn mùng 8 tháng 3 thật vui vẻ nha. Bye bye.